hôm nay ba mẫn đã giận Jessie rồi không nói chuyện với Jessie tại vì hả chị hai Jessie nè nè nè nhỏ này nè nhỏ mặc bộ đồ xanh này nè lì lắm giận rồi à, sáng hả bưng cho ly nước uh, trái cây lên uống không uống à, đó đó à. xong rồi hả xong rồi á ờ, lên chuối lên đưa ăn không ăn đó là mập nướng trái cây không ngon à, dữ dằn dữ dằn tấm mày đập nó đi đập nó bình thường thôi tấm mày uh, sodium US US sodium giải quyết con nhện giùm mọi người ơi đâu con nhện đâu đâu đâu trời ơi người lính mỹ người lính mỹ giải quyết đi người lính mỹ ủa nay ngày mấy vậy rồi không thèm nói chuyện với nhỏ mỏ dẫn đây nữa giận rồi cúp máy luôn giận rồi